Chào bạn, tôi là Kevin Nguyễn, chuyên gia đào tạo MLM thực chiến. Và trong tuần này thì Kevin Nguyễn tiếp tục nhận được một số những câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ của về pha chế và câu hỏi tới từ bạn Dũng, bạn đang kinh doanh về cà phê và bạn có câu hỏi như sau. Em chào anh Kevin Nguyễn, em muốn biết về các loại đồ từ trà trái cây và cách pha ra à, đồ từ trà trái cây. Nhờ anh tư và Dũng và em cảm ơn anh. À, chào bạn Trúc, đây là một câu hỏi liên quan đến à, đồ từ trà trái cây và trong một số năm đầu lại đây thì à, nhiều các quán đưa dòng từ trà trái cây vào menu bạn và trong video này thì mình Quyên sẽ đưa ra một vài phân tích để giúp cho bạn à, chúc có thể hiểu được à, từ dòng trà trái cây và một số những kênh mà bạn chúc có thể tham khảo để có thể từ đó pha chế ra được vài đồ từ trà trái cây à, thứ nhất là trà đối với trà trái cây thì bạn có thể kết hợp từ các loại à, nguyên liệu như là hồng trà hay là lục trà nhài để bạn tạo ra nước cốt của trà và sau đó thì bạn sẽ kết hợp với các loại hoa quả từ 1 đến 2, 3 thậm chí rất nhiều loại hoa quả khác nhau và thì bạn có thể à, kết hợp và pha chế ra đúng từ trà trái cây ngoài ra thì bạn có thể sử dụng à, các loại mứt à, hoa quả hay là các loại sữa hoa quả để có thể tạo ra đúng từ trà trái cây và hiện trên kênh ẩm thực Việt Nam và thế giới bạn có thể xem và sẽ hiểu được quy trình các thức pha chế sử dụng các nguyên liệu để có thể pha chế ra và từ trà cây ngoài ra thì bạn có thể xem ở trên kênh tiktok ẩm thực Việt Nam và thế giới thì trên đó cũng có những loại từ trà trái cây biết là những nguyên liệu ờ, để tạo ra được cốt trà cũng như là những cái nguyên liệu để thể kết hợp được những loại ờ, trà thành cây như là những kênh các bạn có thể tham khảo trong video này thì mình kết thúc tại đây và chúc bạn